cuộc tình ta trải qua tháng ngày lao đao con khờ mong cha mà nay anh ở phương nào giờ này anh vui bên người ta chốn đây quê nhà em xót xa trách anh vô tình bỏ em giữa đời phong vinh cũng như gió lùa qua mây bên trời mưa bay đời em đau khổ thân gầy người đành quên sao có tình chung nắng